Xin chào các bạn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng hai cái bút này à, Bạn nào đang sở hữu hai cái bút này Thì mình sẽ hướng dẫn cách các bạn sử dụng nha à, Cái bút này có ngòi nhỏ ngòi kim tinh thế này nè các bạn Cây này mình đang sử dụng mực màu xanh Đây là hũ mực này nè các bạn à, Màu xanh dương à, Thì ban đầu khi các bạn mua về thì các bạn mở nắp ra à, và các bạn dặn thế này mình dặn nè đây, mình dặn cái đằng cái đầu ở trên này dặn lên dặn xuống nè các bạn rồi khi mà mình bơm mực à, mình sẽ bơm mực cho các bạn xem nha này mình cứ đặt cái ngòi bút này vào trong cái, cái mực của mình rồi mình dặn lên à, mình dặn để mình hút mực lên à, thì mực nó sẽ được chứa vào trong ống này à, bơm một lần thì viết rất là lâu các bạn mình sẽ lau sạch cái đầu ngòi bút này rồi như thế này là các bạn có thể sử dụng được à, khi mình viết á, thì các bạn à, lưu ý là cái bút này nè nó có hai cái rãnh hai rãnh hai bên nè bạn hai rãnh đây với rãnh đây mình cầm ngón trỏ vào đây ngón cái mình sẽ đặt vào đây vặt vào hai cái rãnh này rồi mình cầm như thế này để mình viết đây mình cứ viết thế này thì bút của mình sẽ ra mực màu thanh đậm rất rõ ràng các bạn Đây, các bạn lưu ý cầm cho đúng ờ, ờ, ờ, đúng cách nha như này cây này là ngồi kim tinh ừ, cây này mà ưu điểm của nó là à, khi mà mình viết á, thì mực sẽ không dính tay chỉ khi nào mình tay mình chạm một cái ngòi này nè thì nó mới dính còn mình cầm ở khu vực trên đây khu vực nếu mà lỡ bé mà đang xài á, cầm thấp xuống chút xíu như thế này lỡ trong quá trình viết á, bé đưa tay thấp xuống cũng không bị dính mực các bạn à, cái này là hạn chế được việc dính mực vào tay à, còn bạn nào đang sở hữu cây bút này cái bút này là ngồi chẻ nè các bạn à, đây, ngồi chẻ ra à, đây là mình đang xài mực màu hồng à, thì cũng tương tự cách bơm cũng giống vậy các bạn các bạn dặn ở đầu này bên dưới nè dặn lên dặn xuống à, mình đang xài mực màu hồng này à, cái bơm cũng vậy mình cứ mở nắp mực ra mình đặt cái ngòi bút mình vào trong này rồi mình cứ dặn lên thôi à, mình dặn mực lên mình dặn mực lên thì mực nó cũng đã sẽ rút và chứa vào trong ống này rồi mình lau sạch cái đầu ngồi chút rồi khi cầm thì cái bút này cũng vậy các bạn để ý bên thân bút chỗ này nè có hai cái rãnh thì mình cứ đặt đúng tay ngón trỏ vào rãnh bên đây và ngón cái vào rãnh bên đây này mình cứ cầm đúng như thế này đó. cái thân bút thì nằm ngay kẽ này của mình các bạn đừng có nằm cao nhiều quá nha mình làm ngay phần thịt này đây rồi mình cứ viết nè cây bút thì ngồi trẻ các bạn viết thì các bạn nên nhẹ tay còn mình viết chữ sáng tạo hoặc là mình viết chữ lớn thì cái bút này viết rất là đẹp tại vì nó thanh đậm rất là rõ nét à, mình viết thử nét nhỏ cho các bạn xem nha Rồi mình cứ gần cây này mình chỉ cần nhẹ nhàng thôi là thanh đậm cũng rất là rõ ràng nè hoặc là đối với cái bút này mình viết chữ lớn thì cái đường kéo xuống nè khi bạn viết kéo xuống thì cái tự động cái ngồi của nó sẽ chẻ ra và ra nét đậm rất là rõ ràng các bạn cứ cầm đúng cái ngòi bút thế này các bạn cứ viết tới thì cái chỗ đi xuống thì ngòi bút sẽ tự chẻ ra còn chỗ lướt lên thì ngòi bút nó sẽ tự đi lên theo cái bên hông cho nên nó sẽ tạo ra một cái nét thanh rất là đẹp cái bút này đặc biệt là mà khi mình viết chữ để dành đề tựa hoặc là các bạn luyện chữ sáng tạo thì cái bút này viết rất là tốt còn chữ nhỏ các bạn vẫn có thể viết được à, nhưng mà khi trong quá trình mình viết thì mình à, nhẹ nhàng thôi đây mình sẽ viết chữ nhỏ cho bạn xem nha ừ, mình cứ viết nhẹ nhàng thì thanh đậm sẽ ra rất là tốt à, khi ở cây bút này nè khi các bạn viết một thời gian á nếu trường hợp mực nó không xuống mà mực nó bị đứt gián đoạn lại nó bị đứt khúc thì các bạn này, hãy dừng cái ngồi bút lên như thế này các bạn có thể đưa mực lên các bạn có thể đưa mực xuống chút xíu nhưng mà mình lưu ý mình nhìn cái ngồi nha các bạn nhìn cái ngồi này cái chừng mực nó sẽ bị nhiễu xuống các bạn đưa xuống khi nào các bạn thấy mực mà cái đầu ngồi của nó nó hơi ướt ướt có nghĩa là mực nó đã xuống rồi đó các bạn đây nè đây mực cái chỗ này các bạn nhìn thấy nó ướt nè đó mực nó đã xuống dưới các bạn cẩn thận thì chừng nó bị nhiễu ra rồi vậy thì khi bạn viết về nếu mực nó xuống nhiều quá thì mình có thể dặn nó xuống chút xíu mình hút mực trở về đây cho trở xuống chút xíu thì nó sẽ không bị tuôn làm lem mực cho của mình các bạn viết các bạn nhìn thấy ha viết này ngồi nó sẽ tẻ ra nè đây ngồi sẽ tẻ ra đó giờ mực của mình là, là bị không xuống nè đó. thì mình sẽ chấm chấm nó chút xíu như nó sẽ xuống này bút này đặc biệt khi mà bạn viết chữ lớn thì nó ra nét đậm xuống rất là rõ ràng rồi khi mà bạn viết mà đưa để bút xuống mà không mực không xuống thì bạn chấm mực cái chấm mực chút xíu và khiến xuống rồi thì sẽ tạo một cái dòng mực để mình viết được à, còn viết chữ nhỏ thì mình cứ vẫn viết bình thường các bạn các bạn cứ cầm đúng cái à, cách cầm bút thì mực nó sẽ tự xuống thanh đậm rất là đẹp khi viết xong các bạn lưu ý mình đừng bảo quản bút để cho kỹ không bị đỡ tôm mực không bị đổ mực xuống khi mà mình mở nắp ra lần sau thì viết xong các bạn có cái hộp bút các bạn nên dựng đứng như thế này dựng vậy dựng như thế này thì khi các bạn mở nắp ra thì cái bút mình nó rất là sạch sẽ nó sẽ không bị đổ mực à, còn trường hợp các bạn có thể bỏ trong bóp hoặc là các bạn để nằm thì có thể trong quá trình mình di chuyển có thể bị sốc á, thì mực nó có thể bị tuôn ra bên cái ngoài ngoài nắp nhưng mà cái viết này trường hợp mà bị tuôn vậy cũng rất là ít các bạn đặt bút xuống thì các bạn nên đậy nắp lại à, rồi sau đó các bạn hay đặt xuống thì cái bút mình sẽ không rớt rồi xin tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo